Mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn à, đã quay trở lại với kênh à, Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau Thì hôm nay em chia sẻ đến quý cô bác, anh chị và các bạn một à, thú vui Đó là đi lấy ong gùi ở Cà Mau Thì lấy ong gùi này như thế nào và lấy ra sao Thì mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng với em để trải nghiệm mình đi lấy ong, ong gùi nha rồi thì hôm nay là buổi chiều nha quý cô bác anh chị thì mặt trời nó sẽ à, lặn về à, hướng tây thì à, thời điểm buổi chiều này cũng rất thích hợp cho lấy ong nha tại vì buổi sáng là ong nó đi lấy mật và buổi chiều là nó về tổ khi mà về tổ ong mật nó đầy tổ rồi thì mình chuẩn bị đi lấy nha thì mình sẽ lấy những sợi dừa dừa khô á để mình làm một cái cây gọi ha mà đốt cho có khói để cho ong cho ong ruồi ong nó bay ra nha thì ở đây à, mình à, thấy có sợi dừa nè đó sợi dừa này là sợi dừa khô rồi giờ mình sẽ à, lấy những sợi dừa này để mình làm gỏi ha giờ thì mình có được một ít sợi dừa ha rồi chút xíu nữa mình đi ra phía sau để mình lấy ong rồi giờ mình đi ha thì mình đang chuẩn bị ra phía sau vườn để lấy ong thì à, đồ đạc dụng cụ mình cũng à, chuẩn bị sẵn hết rồi sợi dừa rồi ống quẹt các thứ rồi giờ đi thì à, ông này thì nó đóng ở bụi cây gần đâu nè dài dài ngoài này rồi mình đi ra đây nha lý do hôm nay là mình lấy ông buổi chiều là do mình đợi cho ông nó sẽ nó vô trong ờ, tổ ờ, nhiều á nhiều mặt thì mình lấy nó mới được nhiều nha đó thì à, cô bác anh chị thấy là ở đây là lứt nè thì thường thường là người nó sẽ ờ, đóng vô đây nha ở đây thì cũng có cái ao nuôi cá nuôi tôm rồi ông này thì bà xã mình thấy là mình không có thấy à, nhờ bà xã chỉ dùm ha để mình đi lấy thì à, hôm trước mình cũng có lấy một tổ rồi ở cái đường bờ này nè nhưng mà hôm nay thì nó lại à, đóng một cái tổ khác cũng à, gần cái chỗ mình lấy luôn một tổ mới và một tổ à, nó đóng à, một chỗ cũ nha đó thì mình à, sẽ kiếm à, trong à, những cái bụi này nó thường hay đóng ở trong đây thì mình đi vô đây mình coi nó đóng à, cái đường dễ vô không để mình lấy ha đó nó ở trong này nè mình phải kiếm nó mới được đó, đang kiếm ông mật ông rồi giờ mình lấy à, cái tổ hôm rồi mình lấy trước ha thì nó đóng lại đó tổ không tội thì nó lấy nó đóng lại chỗ này nó còn nhỏ nha thì mình sẽ tìm cái tổ khác ở đâu ờ, ờ, cái tổ này thì à, bự hơn rồi giờ mình lấy cái tổ này trước nha ờ, cô bác anh chị thấy nó đen đen đó rồi giờ mình à, chuẩn bị à, để à, lấy ong nha thì giờ mình sẽ có ong đây thì mình sẽ đi lại này chút xíu rồi mình đốt ha mình sẽ đi vô ngay đường kèo đó nha đi kế bên là nó nó bay ra nó quánh á đi đi thẳng đi chưa lại một ít tại vì hai tổ thì mình phải lấy ờ, một một, một miếng thôi rồi giờ mình đốt ngang đốt để mình ờ, lấy ông đó khói lên nè nhầm vô đây nha đó mình thay thổi khói lên cái này nó bớt cái tổ này nó bự không nè có khói à, vô thì ông nó à, nó sợ ha nó bay ra thì à, mình lấy một lần này thì mình sẽ lấy một lần nữa nha mình nuôi lại những cái con ong mà nó ông chúa thì mình sẽ nuôi lại đó ong này nó vừa luôn mình gặt cho nó bớt cái à, cây này ha ở ngoài nè đó thì à, các bác anh chị thấy à, ở đây để mình quay cho cận cảnh lại chút xíu ha thì à, thôi lấy ốc thì nó cũng khó trong cái chỗ mà đóng cây lùm tùm vậy nè đó đó thì cô chú anh chị thấy đàn ông cũng rất là ngon nha mới luôn nè mới đóng mặt ngon, con non dừa luôn đó thì giờ em lấy này ra ha phun khói cho nó à, xây khói trước ha xây khói thì đây là à, cách lấy ong rồi nha thì ở Cà Mau thì mình à, tháng à, cỡ lối tháng 11 à, 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 thì à, vô mùa ong rồi thấy rất là nhiều luôn ong này ong mật nguyên chất nha quý cô bác anh chị đó mình sẽ à, rung cho nó bay ra cho nó à, giờ mình à, chuẩn bị để mình gạt con ong ra nha thì mình lấy cách này á, thì ờ, mình nuôi lại con ong ong ờ, chúa ha còn ong thợ này thì mình cho nó bay đi thì qua những hôm sau thì nó sẽ xây lại tổ mới buổi chiều nay thì mật rất là đầy mình à, lấy à, ga lấy từ từ thôi đó các anh chị thấy ha mình lấy à, cái tổ ong ra luôn nè thì à, mình sẽ à, gạt cho nó à, ra từ từ ha rồi nè ong rất là ngon luôn mặt rất là đầy và nhiều luôn nè được tỏi ong ha rất là ngon luôn nè bên đó con tổ mở bỏ đi đi chị đó. đây đó tổ ong rất là ngon luôn nha đầy mật luôn nè cô bác anh chị đó đầy mật luôn ha thì ong ong này mình mới vừa vừa lấy ra luôn nè Ừ, hôm rồi là mình à, không thấy nó đóng rồi mình không thấy đó các bác anh chị thấy à, ông rất là ngon luôn ha ô đầy mặt luôn ông này ông à, gần thiên nhiên nha quý cô bác anh chị ông này rất tốt luôn nha rồi mình được một tổ rồi mình sẽ lấy thêm một tổ nữa ha rất là ngon luôn ông đầy mặt luôn nè đó các bác anh chị thấy ờ, trong này thì cũng có một tổ nha thì ờ, mình sẽ ờ, lấy tổ này luôn mình đốt khói lên ha mình để mình hun khói cho nó có hơi khói nó sợ á cái cục dừa luôn nè hỏi lên cho nó ra khói nha cái con ong này cho nó đi ra ngoài khỏi tổ đi rồi mình đẩy xuống cho nó ờ, bay hết rồi được hai khẩu rồi đó tổ này thì à, nó nhỏ nhỏ hơn tổ hồi nãy mà cũng rất là ngon luôn đó được à, một tổ nữa nè thì à, tổ này là tổ thứ hai ha hai tổ rồi được hai tổ nha đầy mặt luôn thì à, các bác anh chị thấy à, ông gùi nguyên tổ luôn mặt rất là đầy luôn mình à, dắt cái à, tổ nhỏ này ra trước rất là ngon luôn mặt đầy mặt luôn à, nguyên cục mặt luôn nè giờ mình à, dắt ra ha vàng ôm luôn nguyên chất mà nó đậm đặc lắm rất là ngon luôn nghe, ông vui. kiếm ong này cũng rất là khó kiếm đó cô bác anh chị thì à, tới mùa đó, tháng à, từ tháng 11 ha cho đến à, tháng 3 tháng 4 thì rất là nhiều mà khi mà thời tiết mà chỉ mưa thì rất là hiếm thì ong nó sẽ không còn đóng tổ không còn lập tổ nữa nhưng mà có thì chủ yếu là ong nó để nó dưỡng sức qua mùa tới để cho mật thôi còn hiện tại bây giờ là đang vào mùa ong rồi thì à, đóng rất là nhiều và mặt cũng rất là nhiều luôn rồi mình sẽ à, lấy mặt này ra đó có con ong nó đang à, đang lấy mặt lại nè nó đang bay lại có con ong này rất là trung thành luôn rồi mình à, lấy ra một tổ rồi ha mình à, lấy cái tổ à, bự hơn tổ này à, mặt nó già nó rất là ngon nè rồi được một tổ rồi ha mình để đây ha mình sẽ lấy cái tổ à, bự hơn nè đó cái tổ này nè mặt nó rất là nhiều nè đầy mật luôn và ông cũng rất là non và rất là vừa ăn nữa cái con non này ăn rất là ngon đó mọi người cái con non này nè thì mình à, cắt ra ha cắt cái con non này ra nè Đó, mình gọc ha mình gọc mình lấy cái con ra Đó, thì mình à, lọc gọc mình lấy cái con ra thì còn lại cái phần mặt phần mặt thì mình sẽ à, dắt cái phần mặt này cho vào chén ha mình cắt từ từ để cho nó chảy mặt xuống nè à. mặt rất là nhiều luôn no mặt luôn mình lấy cái à, tổ ong á mà nó còn nguyên cái ống mặt như vậy nè nó mới ngon ha Đó, quá trời mật luôn nhiều luôn mình gắt cho cây kỹ cho nó, nó, nó từ mình dắt ra cho hết mặt này ha dắt nào cho hết cái mặt này thôi ha rồi mình lấy cái phần mặt là mình à, bảo quản rồi à, mình dùng dần ha thì mật ong này là mình làm thuốc nè rồi à, mình ướp thịt mình ướp à, mình nấu ăn cũng rất là ngon nha và đặc biệt ông gừng này thì mình à, sẽ dùng làm thuốc nói chung là ông này rất là tốt ông này có tính à, sát khuẩn nha ông mặt thiên nhiên thì rất là tốt dắt từ từ cho nó ra cái phần mặt này hết trẻ em mà còn nhỏ đó trẻ anh sơ sinh đó thì à, lưỡi dơ nè thì à, thường là lấy mật ong này để gơ lưỡi nha rất là sạch công dụng của mật ong này rất là nhiều nha làm rất là nhiều bài thuốc luôn và rất là tốt cho sức khỏe nữa phấn sát khuẩn nha sát khuẩn đường hô hấp rất là tuyệt vời luôn nha Đó, mình lấy ra hết cái phần mật ong này rồi như vậy là mình lấy ra hết rồi ha thì à, thành quả của mình à, thu được á, là một à, phần hai chén mật ong ha thì à, mật ong á, thì à, cái màu vàng rất là ngon luôn đó màu vàng tự nhiên luôn nè trong suốt luôn nha đậm đặc thì đây là mật ong à, tự nhiên đó cô chú anh chị thấy ha rất là ngon luôn rồi như vậy là em chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn à, về cái à, trải nghiệm lấy ong ở miền Tây Cà Mau đến đây là hết nha thì cũng rất mong các bác các anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được nhiều video hơn và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn à, những video tiếp theo ha